chào anh em anh em ơi mình à, tiếp tục video mới anh em cảm ơn anh em đã đăng ký kênh ủng hộ mình anh em ơi anh em nào à, chưa đăng ký kênh đăng ký kênh ủng hộ mình anh em cảm ơn anh em nhiều anh em ơi à, mình à, lại cây giữa bắn anh em ơi dở lại anh em ơi màn cua này à, bắn chưa thấy chết anh em mình xíu anh em ơi mình bắn không thấy chết mình không chấm xíu nữa anh em cắt cũng chết mới mình chưa lỗ gì nha anh em có ai cua mà hao đã quá nè gửi về anh em rồi trăm rưỡi ngàn một sớt luôn em mình cua tính đá này em, cua cua đá không phải cua gì đâu trăm rưỡi ngàn không có xin nghe vô tim hơn em ơi Được bạn hôm nay nó đỡ nổi em ơi Đứt cái này nó là thương nhiều em Không được luôn em ơi Hai vén đi cặp cặp luôn anh em thử ừ. Con nữa đi thử ừ. Con nhỏ em ơi đi ra năm chục anh em lý tận nhanh được trăm luôn anh em ta thả điểm anh em ơi cứng quá rồi anh em ơi bắn hoài không thấy chết anh em thấy là lâu thiệt lâu không chết thánh chỉ này nè chạy super nữa anh em ơi lại à, đại super mình lại con gì lớn lớn mình bắn anh em ơi chưa lỗ anh em vốn nạp mình 300 anh em anh em à, xem video anh em thấy vui anh em cho mình xin một lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh mình anh em ơi bắn lý tịnh nhân hai anh em ơi hết luôn em ơi super nữa anh em super xuống luôn anh em máy hận hay gì anh em super mà nó không cho mình ăn gì anh em thứ bắn đã này khi bắn thì không chết thì cần chán này không chết thì cần hết tiền à, mình hư quá nè quơ đại luôn em ơi chắc các con cũng có lời anh em muốn che anh em hai gai cũng được anh em còn chết là hòn cá bự chết anh mình có điểm đó nè có điểm mình bắn hoài hòn cái nào cũng chết cá bự lên em còn cá con không chết mình bắn hao điểm đó nè, bắn hao điểm đâu có điểm nào mà bắn cá bự ừ được lực thánh chỉ anh em ơi ăn cao cao có lời luôn một ông anh em hai trăm đây có trăm tư rồi anh em ơi trăm tư anh em năm cái thánh chỉ được ờ, thưởng cái gì anh em mình không biết nữa nè lên ừ ngon anh em ơi cầm cao luôn chín chục luôn nè chơi nữa anh em chào anh em anh em ơi này lâu lắm rồi mới quay lại anh em lắm mà mình mới chơi anh em xem anh em ơi cũng có uh, à, chút công việc anh em ơi bệnh mấy này quá tải uh, mấy bữa trước mình chơi thua anh em chơi thua rồi uh, à, xuống cục vốn luôn anh em chơi lớn đó, anh em chơi thua rồi cục vốn rồi mình thấu quay video cho anh em xem được anh em ơi nay có tiện chơi cho anh em à, nè ra video mới cho anh em xem anh em ơi mình chơi mấy chỗ lớn anh em người ta không có cho mình quay anh em không có video cho anh em xem anh em ơi nay có ít vốn rồi à, ra video cho anh em xem anh em anh em à, xem video thấy hay thấy vui anh em kênh ủng hộ kênh mình anh em cảm ơn anh em rồi mới vô ăn đầu tiên anh em ơi em nhẹ nhàng luôn anh em vốn nạp mình 300 anh em ngày này bệnh nhân mặt mũi lắm em ơi bệnh hoài đóng hết ăn đầu tiên lời có năm chục anh em vốn nạp mình 300 anh em kênh nấu mất mát cho anh em nhấn đăng ký ủng hộ mình anh em cảm ơn anh em nhiều anh em nhấn đăng ký xong rồi anh em đánh cái chuông á anh em khi mình đăng video youtube thông báo cho anh em à, mình xem mình vốn nào thì ba trăm anh em đang được công ty mà không có lợi nhưng mà tại à, mình bán lượng gạo mình ra nhiều quá nha chắc các con nhiều nó buồn chết ưu tiên nhân nhỏ đấy anh em ưu tiên nhân có à, hai trăm hai gì anh em ơi đến vô luôn chơi lớn ghê quá anh em ơi anh em chơi uh, chơi uh, ở chỗ con voi uh, voi này anh em có chỗ 6 triệu anh em có chỗ 15 triệu luôn anh em cắn một nửa tiếng một tiếng hồ hồ cắn năm sáu triệu là bình thường anh em sinh viên là 50 ngàn anh em con voi 15 triệu viên 50 ngàn 50 triệu có 1 triệu điểm anh em nhưng 200 ngàn điểm của mình anh em là, là được 10 triệu đó anh em 10 triệu tiền mình đó anh em 200 ngàn điểm được 10 triệu anh em người lớn là thua lớn anh em ai cũng lớn anh em người lớn phải có vốn anh em à không có vốn là nó đốt mình mà hai ba chục anh em chịu vốn là không có vốn lỡ anh em ba chục năm triệu anh em ba à, à, ba chục triệu thì sáu trăm ngàn điểm hai mươi thôi còn năm ừ đừng tiên em ơi tiên uh, chào anh em xem bằng con luôn em ơi máy này chơi được anh em máy này chơi có loại anh em ơi cảm giác máy này chơi được anh em ơi có tiền có vốn làm video cho anh em xem anh em ơi chết nhìn nhẹ nhàng quá em một hai viên rồi đóng không chết anh em siết cỡ nào cũng nhẹ luôn chốt lại ba trăm anh em và nghĩ là lời được năm được lại mình nạp ba trăm anh em có nghĩ cũng lời khoảng hai trăm anh em có lời nghĩa anh em ơi hẹn anh em ở video sau anh em có lời nghe lời anh em nghĩa anh em ơi